Hello, xin chào quý vị các bạn Có lẽ là đêm đã rất là khuya rồi Nhưng hôm nay à, Dũng có đôi chút à, Muốn để tâm sự với chúng ta Với diễn biến của thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại Nếu các bạn đang có mặt Thì có thể comment, ô chat để chúng ta à, chào nhau Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình trong một vài phút nữa ở à, đây là chương trình uh, Dũng muốn gửi đến anh chị em đặc biệt là những anh chị em uh, đang đầu tư trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Chúng ta có rất nhiều các thông tin khác nhau từ tình hình thế giới, Việt Nam, đặc biệt là với cái việc diễn biến của thị trường trong những phiên vừa qua. Tôi biết rằng là sẽ có rất nhiều anh chị em vẫn đang mong mỏi rằng là sẽ gỡ được số tiền của mình khi mà có những cái đợt sóng hồi nho nhỏ. Tuy nhiên thì điều gì diễn ra? Điều gì diễn ra? bao nhiêu chị em ờ, khi mà Dũng chia sẻ những cái đợt hồi phục nhỏ của thị trường đó là cơ hội để bán ra để chúng ta giúp chúng ta giữ được lợi nhuận nhưng tuy nhiên thì phần lớn chúng ta sẽ không làm điều này bởi vì chúng ta không tin tưởng không tin tưởng à, thậm chí là còn cả những cái bạn học viên khi mà tham gia chương trình đào tạo của DVD khi Dũng có chia sẻ đó là một vài cổ phiếu cần phải đạt các điều kiện để tham gia vào nhưng họ không làm theo họ bắt đầu côn vặt họ mua trước và điều gì dẫn ra câu chuyện đây là nếu chúng ta làm mọi thứ mà chúng ta không kỷ luật nếu chúng ta làm mọi thứ mà chúng ta không có chiến lược nếu chúng ta làm mọi thứ mà chúng ta không biết chúng ta làm điều gì thì trong một nguyên tắc nào đó chúng ta gọi là đâm đầu vào tường đâm đầu vào tường chúng ta hiểu đơn giản một bức tường rất là lớn mà chúng ta đi chúng ta muốn bước qua làm sao có thể bước qua một cái bức tường rất là lớn thì chúng ta gọi là đâm đầu vào tường cái việc này một là chúng ta không thể nào đi xuyên qua được tường cái điều thứ hai chúng ta hiểu đơn giản là có thể chúng ta sẽ bị chấn thương thậm chí nặng hơn chúng ta cần sẽ bị gì ạ à? ảnh hưởng đến tính mạng việc đầu tư chúng ta không có kiến thức không có trải nghiệm chúng ta mua bán một cách gì ạ à? vô tội vạ chúng ta đầu tư mà chẳng hiểu rõ rằng là thị trường nó đang vận động như nào bao anh chị em có nghe rõ video hôm qua Dũng chia sẻ rất là kỹ là điều gì đang diễn ra thực tế là một vài video gần đây Dũng có chia sẻ là gì ạ hãy thoát ra khi thị trường hồi phục ạ nếu bạn có nghe rõ và các bạn biết rõ điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là khi mà thị trường bắt đầu hồi phục đây là cơ hội để chúng ta bán ra nhưng mà ai đó sẽ xúi dục chúng ta là chúng ta đang lướt sóng mua T1, T2 thậm chí T3 họ đi tiếp tục xúi dục chúng ta đây thì chính là nguyên nhân chúng ta gì ạ không bán cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ phần lớn các bạn sẽ thấy là khi một cổ phiếu giá rẻ là cơ hội để chúng ta mua tuy nhiên thì với việc cảnh báo trong những phiên tới trong trường hợp thị trường có lượng cung vượt quá cầu rất là lớn thị trường có thể giảm rất là sâu giảm rất là mạnh và phần lớn nhà đầu tư có thể bị thua lỗ rất là lớn chúng ta biết rằng rất nhiều cổ phiếu đang bị cắt margin có rất nhiều gì ạ à, khoản đầu tư của các quỹ các tổ chức đang bị thua lỗ và chúng ta biết rằng là tỷ giá của chúng ta đang được gì ạ à, đang được tăng lên lý do gì chúng ta không biết nhưng rõ ràng khi mà tỷ giá tiếp tục tăng lên thì điều diễn ra các nhà đầu tư sẽ có xu hướng là rút ra khỏi thị trường tuy nhiên điều đó nó không quan trọng cái quan trọng là chúng ta hiểu rõ rằng là cái quy luật vận động của thị trường tại sao người ta lại gì ạ à? tại sao người ta cần phải đạp cần phải đạp bỏ những cái một lượng lớn cổ phiếu ra để rũ cho tất cả các nhà đầu tư cá nhân tất cả những nhà đầu tư không có kiến thức tất cả nhà đầu tư tham lam tất cả các nhà đầu tư gì ạ à? muốn đầu tư mà gì ạ à? chỉ nghe mách nước của người khác và đặc biệt là những anh chị em vẫn còn cố chấp trong thị trường thị trường thời gian vừa qua Dũng sẽ không muốn nói nhiều với điều này bởi vì bây cũng là khá là khuya rồi nhưng đây là những lời cảnh báo những lời cảnh báo để giúp chúng ta bảo vệ tiền giúp chúng ta để giữ được lợi khoản lợi nhuận của chúng ta giúp chúng ta để gì ạ à? giữ được cái NAV chúng ta để chúng ta còn nhiều cơ hội khác trong quá trình đầu tư hôm qua khi mà Dũng chia sẻ thì có một số bạn họ không tập trung vào cái điều Dũng muốn nói họ chỉ tập trung vào mạng nó lỗi thì họ sẽ nói rằng là tiếng khàn không nghe được họ nói rằng điều nọ điều kia và những bạn như vậy Dũng sẽ ao cho khỏi Zoom bởi vì nó không có ích cho họ trong một kênh đầu tư như này cái việc đầu tư là chúng ta hiểu tại sao Dũng để chia sẻ chúng ta vào đúng thời điểm như vậy tại sao một vài cổ phiếu Dũng đưa ra những kịch bản rất rõ ràng nhưng phần lớn chúng ta không làm theo bởi vì chúng ta không hiểu rõ một công thức D nhân V lớn Fs à, nhân R lớn R đây là nỗi đau đủ lớn nếu bạn không có nỗi đau đủ lớn bạn sẽ không hành động nếu bạn không nhìn thấy rằng là nếu bạn giữ tiền thời điểm này thì cơ hội của chúng ta sẽ còn rất là tuyệt vời trong dạng tới còn trong trường hợp chúng ta không giữ được tiền điều diễn ra vốn chúng ta vay ngân hàng vốn chúng ta gì ạ đầu tư toàn bộ số lãi chúng ta toàn bộ tài sản chúng ta trong nhiều năm qua bị mất hết nên đây là cái điều mà chúng ta cần lưu ý à, một cái biểu đồ như này các bạn biết rằng là một quá trình đi giảm sâu như này bị gãy kênh trên giảm như này có lẽ một học sinh lớp 5 tuổi lớp 5 họ cũng biết rằng là trong một xu đi lê xuống như này người ta đang bán tháo ra nhà đầu tư đang rút tiền ra tiếp tục rút tiền ra và một cái biên độ rất là lớn mà không có biên độ lớn như này mà không có nhu cầu tham gia vào vậy khi mà cổ phiếu giảm biên độ lớn mà không có nhu cầu tham gia vào mà tại sao chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng kỳ vọng ở đây là gì ạ kỳ vọng khi mà chúng ta đang ở cõi chết mà chúng ta lại kỳ vọng sống lại được thì điều đó là không tưởng một người đã chết rồi cái khả năng sống sót rất là khó một chu kỳ đã giảm rồi khả năng để hồi phục để chúng ta kiếm được tiền gần như không thể nhưng có rất nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng và điều này khiến chúng ta mất tiền Dũng tin chắc là nếu các bạn đang tham gia vào cái buổi tối hôm nay thì các bạn hiểu đơn giản là gì ạ những thông điệp và DVD gửi đến các bạn đó là những thông điệp để các bạn hiểu rõ rằng là nếu một thị trường đang trong một xuống giảm những cái đáy đỉnh sau đang thấp hơn những đỉnh đau thấp hơn những quá trình khi mà thị trường tạo đáy mới tiếp tục tạo đáy mới mà không có nhu cầu tham gia vào biên độ lớn không có dòng tiền mới tham gia vào chúng ta lại tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào và điều gì diễn ra những cổ phiếu rất là mạnh vậy đây là cổ phiếu rất là mạnh nếu cổ phiếu này bị gãy điều gì diễn ra cổ phiếu PVD là cổ phiếu diện rất là mạnh trong một chu kỳ đi lên nhưng nó bị bị gãy thì cổ phiếu này có thể giảm rất sâu và chúng ta biết điều gì diễn ra ở đây chúng ta sẽ nói một cái một cái đặc điểm của cổ phiếu dầu khí cổ phiếu dầu khí là đang một trend đi lên nhưng tuy nhiên một lý do nào đó mà cổ phiếu đang bị trong xuống giảm chứng tỏ là nền kinh tế thế giới đang gì ạ có những vấn đề nghiêm trọng nên chính vậy việc mà người ta đầu tư vào cái cổ phiếu dầu khí có thể bị ảnh hưởng trong ngắn hạn nên cái việc mà cổ phiếu dầu khí bị giảm mạnh đó là một cái điều mà các nhà đầu tư lớn họ đã cảnh báo chúng ta trước thông thường thì ạ à, cổ phiếu sẽ giảm mạnh hơn thị trường chung nó cảnh báo cho chúng ta biết rằng là cái nhu cầu về gì ạ à, dầu trên thế giới có thể bị ảnh hưởng và dẫn đến gì ạ à, nền kinh tế thế giới cũng như là chứng khoán Việt Nam có thể bị ảnh hưởng ở giai đoạn nào đó tuy nhiên trong giai đoạn này nhà nhà sẽ bán cổ phiếu người người sẽ bán cổ phiếu và chúng ta thấy là tất cả đều bán cổ phiếu khi cổ phiếu bị giảm rất là mạnh ở giai đoạn đầu tiên hôm qua ông kia Dũng đã chia sẻ khi mà quá trình nó rơi thẳng đứng như này và chúng ta sẽ là những nạn nhân khi mà chúng ta là những nạn nhân thì chúng ta cần phải gì ạ bán bởi vì chúng ta không trụ được khi một quá trình giảm quá sâu việc quá trình cổ phiếu giảm quá sâu trong một cái biên độ lớn khiến cho phần lớn chúng ta bị thua lỗ rất là trầm trọng và gần như là chúng ta không còn có cơ hội để sống sót trên trường và đó chính là lúc mà nhà tạo lập họ sẽ thu gom cổ phiếu với số lượng lớn chỉ có nhà đầu tư thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm họ sẽ mắc một cái bẫy rất là lớn tôi muốn nói điều này để anh chị em hiểu rõ đơn giản đó là gì ạ nếu chúng ta đang thấy rằng là thị trường đang một trend giảm trong một cái biên độ lớn ở đây có chia sẻ là các bạn ạ trong trường hợp cung vượt quá cầu à, xin là cầu cung mà vượt quá cầu thì thị trường có thể sẽ giảm rất sâu có thể giảm không những 100 điểm thậm chí 200 điểm và nhiều hơn nếu thị trường giảm hai ba trăm điểm hoặc là 300 điểm thì điều gì diễn ra với chúng ta tại vì chúng ta đang chưa biết rằng là cung có thể ngày mai ngày kia như nào như đây là điểm rất là yếu cực kỳ yếu với thị trường của chúng ta tại thời điểm này hello các bạn có thể comment không ạ khi mà biên độ lớn trong một xu hướng giảm chúng ta gọi là thị trường đang thiếu cầu chúng ta ghi là thiếu cầu đây ạ à. vậy nếu thiếu cầu như này và chỉ cần ngày mai mà cung đủ lớn thì thị trường có thể giảm và bắt đầu một trend giảm thảm khốc mà nhiều nhà tư không biết được chúng ta biết rằng là phần lớn khi mà chúng ta tham gia thị trường chúng ta không hiểu rõ về nguyên lý quy luật chúng ta sẽ tính về kinh tế vĩ mô chúng ta tính là cổ phiếu giá rẻ chúng ta tính là gì ạ à? nhiều thứ khác nữa nhưng khi mà chúng ta mất tiền chúng ta không có cơ hội để gửi dậy lại lại được nhưng có những bạn sẽ rất đau khổ khi mà Dũng chia sẻ những điều này bởi vì họ đang rất kỳ vọng bạn nói thị trường rủi ro thì họ không vui đúng không ạ kể cả đầu cơ đầu tư đều dạ rủi ro hết các bạn ạ nếu bạn đầu cơ kể cả đầu tư thì cũng rất rủi ro cái nhà đầu cơ họ muốn kiếm tiền thật nhanh cái nhà đầu tư thì gì ạ nhà đầu cơ thì kiếm tiền thật nhanh đúng không làm sao để trong khoảng thời gian ngắn kiếm tiền thật nhanh từ trên lệch giá vậy nhà đầu tư có muốn kiếm tiền từ trên lệch giá không theo anh chị em nhà đầu tư có muốn kiếm tiền từ trên lệch giá không hay họ muốn kiếm tiền từ cổ tức hay họ muốn kiếm tiền từ cái điều gì ạ nên chúng ta cần hiểu đơn giản là phần lớn chúng ta gọi là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam họ đều mong muốn là kiếm tiền được từ tranh lệch giá nhưng sẽ cũng có những cổ phiếu sẽ mất rất nhiều thời gian để quay trở lại và sẽ có những cổ phiếu nó sẽ không quay trở lại ban đầu nữa nên bạn là đầu tư hay đầu cơ thì đều chết giống nhau thôi ạ nếu bạn không hiểu rõ nguyên lý quy luật vận động thị trường nếu các bạn mua cổ phiếu các bạn nghĩ là đắp chiếu vào xong 2-3 năm cổ phiếu sẽ lên thì điều này là điều rất là nhầm nhầm to bạn nghĩ rằng là sẽ một vài cổ phiếu nhưng một vài các bạn nói rằng là giá thép đang rất là tốt đang ổn định và hãy mua cổ phiếu giá thép hay chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện khác nữa nhưng chúng ta có thể xem một vài ngày gần đây chúng ta thấy điều gì diễn ra cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu nó đều đi ra một cách gì ạ thẳng đứng hết ạ nếu trong trường hợp chỉ ngày mai thôi ạ nếu ngày mai quá trình bán tháo diễn ra thì việc cơ bản Hôm qua Dũng nói là các bạn có thể mất 3, thậm chí 40% NAV chúng ta. Và chúng ta sẽ mãi mãi không có cơ hội lấy lại được. Dũng không muốn khuyến nghị chúng ta bán ra hay mua vào lúc này. Dũng chỉ đưa chúng ta một cái kịch bản. Đó là trong trường hợp cung mà lớn hơn cầu. Thì điều gì diễn ra? Thị trường sẽ bước vào một chu kỳ giảm rất là sâu. Bởi vì mọi cái vùng hỗ trợ mạnh bị phá vỡ hoàn toàn và đây là nhịp bán tháo tiếp theo trong chu kỳ thì trong một chu kỳ tới một số bạn hỏi cổ phiếu mua cổ phiếu nào bán cổ phiếu nào thì không thể trả lời được bởi vì không có dòng tiền không có dòng tiền vào thì làm sao mà có thể tham gia được thế thì trong một vài ngày tới Dũng lại có những chương trình ờ, đi học nên không thể nào có thể trực tiếp livestream với các bạn được nên mong rằng là trong video ngắn này để nói rõ cho các bạn hiểu rõ rằng là khi bị gãy kênh khi bị gãy cùng hỗ trợ như thế này để hỗ trợ ngắn trong việc mà cung nó lớn hơn cầu hoặc là thiếu cung biên độ giảm lớn mà thiếu cầu thì xu hướng giảm có thể diễn ra và thậm chí là giảm rất mạnh trong trường hợp ngày mai cung bán rất mạnh thị trường có thể giảm 30 điểm 50 điểm thậm chí nhiều hơn điều gì diễn ra nếu chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng hy vọng và sau đó là tuyệt vọng hãy trang bị cho mình những vũ khí tối tân nhất đó là học tập hãy dành thời gian để học tập lúc này hãy dành thời gian để nghiên cứu lúc này cách đây hai hôm Dũng có chia sẻ trong hai khóa học đây là hai khóa học mà Dũng đang áp dụng chiến lược đó là các bạn cần phải học toàn bộ những chương trình trước trước khi Dũng mới thực hành thực chiến cho các bạn đó là gì ạ khóa học xuống dòng tiền và khóa học VSA bao nhiêu bạn thấy là hôm Dũng chia sẻ Dũng trả dạy gì về khóa học à Dũng chỉ bảo anh chị em là đúng ngoài và làm gì ạ à? tập trung vào hết các video ạ à. một số bạn thì mong muốn là gì ạ à? mong muốn là phím hàng đúng không một số bạn là mong muốn là mua cổ phiếu nào đúng không ạ hôm đó dũng có chia sẻ là cổ phiếu gì ạ à? một vài cổ phiếu nếu nó xác nhận thị trường giảm mạnh mà xác nhận khối lượng lớn thì nó khỏe còn nếu nó bị gãy là nó sẽ rất là nguy hiểm nhưng chúng ta gì ạ à? tập trung vào nó gì ạ à? tập trung vào cổ phiếu nó khỏe nên chúng ta khôn vặt chúng ta mua trước và điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu chúng ta phá kỷ luật ạ à? điều diễn ra chúng ta nhận được hậu quả rất là nghiêm nghiêm trọng nếu chúng ta phá kỷ luật không tuân thủ kỷ luật chúng ta mất cái niềm tin vào hệ thống của DVD Dũng tin chắc rằng đây là một cảnh báo tiếp theo nếu bạn nào học Dũng mà tiếp tục phá kỷ luật nếu bạn nào đã theo dõi kênh của Dũng mà tiếp tục phá kỷ luật nếu bạn nào đã biết đến hệ thống phương pháp đầu tư của DVD tiếp tục phá kỷ luật nếu bạn biết rằng là trong trường hợp bị thị trường bị gãy mà bạn không thoát ra sớm bạn không bảo toàn được lợi tiếp tục NRV của bạn có thể lợi nhuận có thể vốn của bạn không bảo toàn trong lúc này điều gì ra có thể tiếp tục tiếp tục trở thành những nạn nhân số số tiếp theo à, buổi tối rất là muộn như này cũng ờ, rất cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái đoạn ngắn như này tuy nhiên thì đây là một cái đoạn mà tôi muốn nói chị em dù là thị trường nó biến động ra sao thì chúng ta đứng ngoài chúng ta sẽ thấy là sự bình an an lạc trong tâm trí chúng ta tuy nhiên thì dũng luôn luôn đồng hành với anh chị em các bạn hôm nay dũng có rất ờ, có một số công việc nên dũng không chia sẻ với chúng ta vào đầu giờ, giờ tối khoảng 8 giờ Tuy nhiên thì cái việc mà có video vào 12 giờ đêm này để cảnh báo chúng ta đó là việc nên làm để giúp cho nhà đầu tư bảo vệ sự vốn của mình trong việc đầu tư chứng khoán mong rằng là được sự ờ, ủng hộ của anh chị em để Dũng tiếp tục làm video tiếp theo à, ngày mai thì ờ, Dũng không biết là phát sớm hay phát muộn bởi vì Dũng đang có chương trình học tập nên à, việc à, thời gian thì cũng chưa bố trí được nhưng Dũng sẽ cố gắng để làm những video cập nhật trực tiếp về thị trường có thể nó muộn hơn một chút mong rằng anh chị em tiếp tục đón xem xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc anh chị em ngủ ngon